lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà Mọi người có thể nhìn thấy ở dãy đây bọn em có tất cả là 12 căn nhé mọi người Giá với giá bán là chỉ từ 1 tỷ 420 triệu đồng Diện tích là 36 mét trở lên Và tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ rồi Cái phía trước của cái dự án này là ngõ là 40 thể đi tham khảo luôn có thể uh, nếu như mà khách hàng có nhu cầu mua từ cái thời điểm thô bên em cũng cũng cũng nhận bên em cũng nhận ờ, và Đặc biệt là khi mà khách hàng mua phần thô thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi cho cái phần thô Vì sao ạ? Bởi vì là khi khách hàng mua phần thô Khách hàng được nhận à, rất là nhiều thứ Ví dụ như là khách hàng có thể trực tiếp đến giám sát công trình hàng ngày Cũng như là có thể thay đổi lại cái thiết kế ở phía trong của ngôi nhà nếu như mà nếu như mà chưa xây mà bây giờ đang là lên tầng 2 hoặc tầng 3 thì đấy có thể à, và cả về cái điện nước cũng như là à, cái màu gạch màu sơn là có thể thay đổi lại hoàn toàn được cũng đồng thời là khi mà khách hàng mua thô thì sẽ được à, nhận à, tức là sẽ chỉ phải chi trả theo cái tiến độ thôi chứ không phải trả khi mà nhà đã hoàn thiện rồi khách hàng chỉ phải chi trả theo từng tiến độ đến khi nào nhà hoàn thiện xong hết rồi và khi khách hàng mua thô thì bên em cũng vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng như là khách hàng mua hoàn thiện nhá thì là hôm nay giới thiệu thông tin đến đây thôi mọi người nếu như muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983 113 chia sẻ cho nhiều người biết cũng như là bấm đăng ký kênh ở phía bên phía góc bên phải màn hình để có thể nhận thêm nhiều thông tin à, bổ ích hơn em xin chân thành cảm ơn